dành cho riêng bao nhiêu cây đăng tỷ nhạc phai tiếp tục cả nhà ơi cái gì lại mới lại mới tiếp tục cả nhà ơi <laughs> bị lỗi kỹ thuật rồi có ai bình luận cho Phước thấy coi có bị lắc nữa không ạ trước khi vô like là sợ nó bị lắc lắc bình luận á rồi anh không có đọc được bình luận ok thấy rồi chào bạn uh, à, Tiết Nhung chào Như Phạm nha tiếp tục nha anh em mình đang ngay chỗ à, hẻm nhà nãy à, ai xin ngay chỗ Trần Phú đó đang ra rồi mình chạy dài mà không thấy luôn bị lắc cái bình đúng rồi em luôn heo hồi nãy bị uh, thì anh để anh cầm cái nó gớt gớt rồi nó tắt ngang luôn kết thúc rồi bây giờ anh em mình đang ngay chỗ hẻm 90 Hùng Dương nha Hẻm 90 Hùng Dương nha Hồi nãy có bạn nào ở hẻm 90 Hùng Dương xin đâu ạ à? vậy ngồi không cũng bị ăn hiếp nữa hả ừ. nó bị viêm son mà nó ngồi trong máy lạnh là hồi vậy đó vẫn khỏe à hồi nãy có bạn nào xin nghe hẻm 90 đường Hùng Dương đâu ạ à? đang xem bình thường bị uh, văng ra nha bị phước bị gớt cái máy dướng vô nút kết thúc nên uh, không có thấy được <laughs> đâu rồi đâu rồi bạn nào xin nghe hẻm 90 đâu <laughs> đang đứng nghe hẻm 90 luôn đang ngay chỗ à, hãng xe Hồng Đức Hồng Đức mấy ta Hồng Đức 1 hẻm 75 Trần Phú ở ờ, Hot Tết Vương mới đi ngang trường đường Trần Phú của em giờ vậy thôi giờ mình vòng lại ờ, Trần Phú lại đi anh dòng lại Trần Phú đi hồi nãy bị sót mấy Trần Phú lúc nãy tắt lại stream không biết hẻm 75 Trần Phú rồi ok à, một trăm một à, 134 Trần Phú mấy bạn ở uh, 100 uh, 134 Trần Phú nè ờ. ờ. Phan từ từ từ từ có một bạn ở 90 Hùng Dương từ từ Gia dạ, Khang đợi cái ờ, Khang anh dòng lên lại nha An tâm nha Hẻm 90 anh đang đứng ngay hẻm 90 luôn nè em ơi 75 Trần Phú ra luôn nè nha 134 Trần Phú ra luôn nha Phong Chi uh, hẻm 90 Hùng Dương ra nhanh nha bạn ơi Mình còn phát đang chạy ra phải không Phong Chi một phần để đại một phần mé đây đi Bạn ấy ra xong là mình ờ, quẹo qua Trần Phú Rồi đúng rồi 134 Trần Phú ra luôn nha Chị Phong Chi đúng không ạ? Chị là Phong Chi phải không? Phải không? Không phải rồi Phong Chi là ai? Dạ. không rồi anh anh anh kia là phong chi phải không chị này hồi trước em mới cho đây rồi anh anh chạy xong đa là phong chi phải không đây nè này em, em lại lấy của em ờ rồi rồi anh nhà ở đâu không không không em em xong rồi của em xong rồi anh á cái đó là nhà năm bảy bển hả

có một người trong đây là có đi bé sinh viên hôm qua băng qua lộ tới bên kia gượt theo rồi, cái... cái cô áo bông phải không đúng rồi cái cô hôm qua con cho rồi trời ơi thấy không vậy cũng ra sinh nữa rồi đó nếu có rồi có rồi mấy em ghe vậy đó hôm qua chạy theo bên kia rồi đây nè à, thôi thôi bây, bây giờ nè cho anh này cho anh này cho cái bé này rồi xong rút rồi không có chơi con giờ con không có nhận ra nữa cứ xin rồi xin xin rồi cứ than khổ xin tiếp nữa không à chú không có sữa con cho rồi đấy không mà bữa nay đứng bơ bơ nữa đang khổ bởi gì bởi vậy thấy không cô chú anh chị thấy không rõ ràng những câu chuyện như thế này đó rồi cho hai phần đó đi được rồi dạ dạ dạ thời gian giãn cách xã hội không có ai ngoài thì ai cũng khó khăn hết anh ơi nói chung là những cái chuyện khó khăn đó em chưa chắc gì gành bằng anh đâu và bây giờ đây là anh đi nhiều lắm anh biết anh gành thì đừng có chung là đừng có dạy anh cách từ thiện Phước rất là đại kỵ ai dạy mình cách từ thiện luôn á cách này cách kia ừ phải làm thế này làm thế kia ai muốn thì tự bỏ tiền ra nha tại đây là tiền của Phước nha Phước tự bỏ tiền ra xém tí xíu nữa là cho lầm nữa rồi đó nên là nhờ ờ, Di nó nó phát hiện viên nó hôm qua chạy cùng với bé sinh viên qua cho mà hỏi lại thì đứng bơ bơ hỏi lại đứng bơ bơ ha anh nhớ là hai cái người sao luôn đó hai người ở bông đó là hai bà luôn luôn đi chung với nhau đó bắt canh ngay cái đường này của mình nè chạy ngang nè với bé sinh viên đó bé sinh viên đó đợt trước là tại cho nó lâu rồi còn hai bà này mới hôm qua đây đúng mới qua cho bên góc bên đây nè đó gượt qua tới đường bên đây rồi thấy gượt chạy theo mà mình mới ngừng lại đây nè ngay chỗ đường trần phú này nè nè gượt không qua ở đây nè chạy qua tới ngay chỗ này luôn nè cô chú anh chị chạy tới chỗ này nè và phước đứng lại đây phước cho nè nếu mà những người đó những cô chú anh chị có xem livestream hôm qua sẽ biết nhưng mà bữa nay vẫn lại nói là xin thêm mà than khổ quá à khổ thì khổ chứ cô xin hoài vậy đi xin mà giống như đi vũ trường Trời ơi mỗi phần quà cũng 200 ngàn chứ ít gì 200 ngàn đó cái này là bây giờ là tiền của Phước Phước sẽ tự quyết định hết từ gạo từ mì từ cái gì hết nha không có hỏi ý ai nữa hết trơn á tại vì giờ là tự bỏ à, tự chơi luôn à giờ đang xin gạo cô chú anh chị nè có <laughs> ai cho thì ok còn bây giờ là Phước sẽ thích ai là cho còn thích thôi ờ kìa gì no, no, no, no. sai rồi bé sinh viên thì bữa trước là anh nhớ có lần đứng bên hẻm 67 đó đạp xe đạp ra rồi hao hết mì hết trứng rồi mình cho nó thêm trăm ngàn đó nhưng mà lâu rồi thì bữa hôm qua nó xin nữa với ba cô đó hôm qua xin thì ok cho còn bữa nay chạy theo xin nữa mình hỏi tới cái bơ bơ bà nó không có cho ừ bà nó không có cho luôn bà nó không có cho lỡ ra rồi thì cho lỡ cái gì lỡ ra rồi cho đi tại cũng khổ quá khổ sẽ được mới cho cô hôm qua đây cũng để bữa nay cô ăn hết nói chung là một câu ngắn gọn tham ghé là hẻm 75 à, đây đây đây hình như đây nè đây là chỗ ờ, đây phải không đây để có để hỏi nick facebook rồi biết liền cái khách sạn gì đây phải không ạ à là em ấy phải không rồi ok nãy bị tắt lầy chim quên trời ơi em nói khách sạn tân lộc này hả anh không biết luôn á nữa chỉ thà chỉ ờ, dịch vụ giao thông vận tải gồng việc đi chỉ khách sạn nó tới nhị lắm chỉ vậy hả chỉ khách sạn không hả Tân Lộc nổi tiếng nhưng mà em không biết em không có chuyên môn về khách sạn anh hiểu không em không có đi khách sạn em ở Cần Thơ rồi cảm ơn nha không có gì đâu biết nó một gì nhắn bên kia bà nói ủa có cho hả à, cho hai chú đó ờ, phần rau đi lấy hai phần rau cho hai chú đó đó lấy rau cho hai chú đó đi anh ơi hai phần rau gì bảy mươi lăm hay gì vậy chị 134 là ở đâu mé dưới này nè dài dài dưới này nè nhóc của chân nè mấy hẻm này dưới này mình chưa cho đây tấp vô đây tấp vô đây mấy hẻm dưới đây là chưa cho trăm phần trăm mấy gà trần phú dưới này em chưa có đi cô với anh này là hai mẹ con hả hả là xin cho ai xin cho ai với ai em với cô đó là cái gì hai mẹ con hả rồi hai mẹ con chỉ lấy một phần thôi xin chi hai phần vậy không có gạo ăn hả trong trọ hả rồi ở chung có hai mẹ con thôi rồi vậy giờ vậy nè là không còn gạo ăn gửi cho hai mẹ con 10 kg gạo với lại lấy hai bịch rau bịch mì trứng thôi 10 kg gạo cho hai mươi con 10 kg gạo luôn rồi ok rồi rồi rồi bây giờ thì dám không dám nữa quên gì rồi nói chung anh hà nói thiệt cái phước xin là phước cho còn hơn chẳng hạn như mà dốc láo thì kỳ dữ lắm hồi là phước nói lợi hồi nữa là mang nhục mà quê luôn á kiến ngỗng bà ba chít lên trên đó hình như có một em trai á nãy giờ đứng ờ, trên đó rất là lâu luôn á hay gì á ờ, bạn của thành dạ, giống như nãy mình cũng hỏi mấy cô đặng đó bốn cô có ai có cho chưa chưa chưa ai cũng chưa chân nhưng mà cuối cùng ra là cho gọi trơn chưa cho lần nào nó vụ hoài luôn anh ơi anh hỏi mấy chị trên đó trứng ngỗng là mấy tháng em mới ăn được ủa chị mấy chị ơi vợ em ờ, có bầu vợ em hỏi là trứng ngỗng là có bầu mấy tháng ăn mới được vậy chị cái này em không biết luôn gửi cho anh em trai này một phần hình như đã cho em rồi lần phải không dạ. khỏi lấy gạo lấy gạo trứng rồi. khỏi lấy gạo dạ, em là cha đơn thân vậy phải không nuôi con đúng không dạ. à, lấy cho hai bịch uh, trứng đi hai bịch trứng đi hai bịch gạo luôn đi tội nghiệp em trai có tả mà lấy tả của mày mày cho <laughs> ờ à, khỏi lấy gạo ừ mỗi thứ hai hai khỏi lấy gạo rồi đó em trai con mấy tháng rồi dạ bé 8 tháng với bé 20 tháng rồi, rồi ờ, mẹ bé đâu đi rồi. Ờ. đi rồi hả thôi gắng cố gắng nha dạ, rồi hai bé luôn trời đứa 2 ờ, tháng đứa 8 tháng hả đứa Ủa? 20 đứa 20 tháng đứa 8 tháng hai đứa xong rồi bỏ đi luôn rồi ừ. giờ lại cho gì giống như kêu gà chống nuôi con vậy đó hồi nãy biết gì nhìn em trai cũng thấy ờ, quen quen như thấy cho rồi nói chung là ai cho rồi thì cứ nói ừ đã cho rồi đi rồi mình sẽ tự sắp xếp đường mà mình cho chứ đừng có nói mà không có cho dạ. chưa cho chưa cho lần nào cho lần đầu bị phát hiện ra quê lắm quê quê liêu liêu luôn á phước không có tiếc khi cho các bạn nhưng mà các bạn phải thật để với phước bốn tháng trở lên là ăn được rồi bốn tháng trở lên là ăn được rồi nha em giờ em bốn tháng gửi rồi à quê quê liêu liêu em 75 à, em em đến Facebook là gì VV còn cố à gì gì của em á hả dạ. à, có ở chung hả dạ, ở riêng ở riêng hả lấy hai phần cho hai hai dì cháu này bé bé chân dài rồi ok em rồi ok rồi ok em chân dài bé đó chân dài anh thuận, ờ, anh thuận chắc đứng tới ờ, tới anh cổ à lại nữa <laughs> nữa rồi chọc tới anh thuận nữa nãy giờ anh ngồi im ghe không dám lên tiếng anh vậy hoài anh hận cũng cao gáo lắm chứ bộ không ở hẻm trong đó chân dài không á mét rưỡi ai mắc cười nhất là gì đó anh thận mà nói chuyện nha mình thận nước nước lên à, <laughs> mày đang sĩ nữa cô phạm tiết này là cho cô một phần này cô ở công viên hùng dương cô phạm tiết này là như thế có cho rồi nè ừ. nít ta không có ta nhớ có cho rồi em sáu không à ăn một lần một trứng một tuần một hai trứng hẻm 65 này nè coi hẻm 65 nãy có ai hẻm 65 này có xin không ta hẻm này hẻm 65 hả 65 đồng gì nè 65 với hẻm bốn đó à, gì hẻm này thông với hẻm bốn luôn Đúng vậy rồi. là hai đầu á hả hay là ba <coughs> xanh lầm này nè suýt lên trên coi có đâu có ai đâu đâu có ai đâu ủa hẻm 65 đâu có ai đâu rồi đi luôn không có ai chạy à, đâm thẳng đường nhận đạo đi anh <laughs> mấy giờ rồi? 945 rồi vậy đâm thẳng về trận đạo đi mình vòng về đường ờ, kia <laughs> ba trăm triệu bảy tí <laughs> Ủa cô chú anh chị với lại ờ, cho Phước hỏi chỗ mà ở Cần Thơ á, ở Cần Thơ mà khoảng bao nhiêu tháng là mình có thể ờ, siêu âm siêu âm mà siêu âm 3D á và chỗ Cần Thơ là chỗ nào siêu âm ta để mà muốn xem mặt của bé coi coi à, công chúa của Phước à, cái khuôn mặt như thế nào tại vì ở trong bệnh viện là Phước không có thể vô được dắt vợ vô mà rồi à, mình nên bả đi rồi trên đó Phước đâu có coi được nên tính coi ở ngoài không cô Phạm Tiết ơi con không có ghé nha cư là ở đâu ta chợ an cư nghe quen quá an cư là mé bên đây hả ta à, mé bên hồ, hồ bún sáng hả rồi em ra đi em anh vòng quanh đó cho bọc à, bọc qua mé ở dưới xuống dưới xuống cái uh, xích dưới một xíu rồi mình bọc uh, đi đường uh, hoàng đi đường uh, hoàng thụ quẹo qua vào hồ bình cương bạn nào ở chỗ chợ an cư á ra đi nha bạn rồi mé bên chỗ bờ hồ Quỳnh Cương nè có bạn nào cần hỗ trợ thì Phước hỗ trợ cho nè tại vì cái khu này là Phước chưa có đi lần nào thì nên ờ, các bạn ghé ra là tất nhiên là sẽ là Phước chỉ cho lần đầu là tất nhiên rồi bờ hồ Quỳnh Cương 6 tháng Ủa 6 tháng mới siêu âm 4D ờ, được hả không tính tính hỏi là những cái chỗ mà bệnh viện ở bây tư ở ngoài cô chú anh chị chứ bệnh ở trong bệnh viện thì chắc chắn nó sẽ có rồi nhưng mà muốn hỏi bệnh viện tư ở ngoài để cho nó dễ để có thể thể phước coi được còn trong bệnh viện ờ, cho còn mấy trong bệnh viện thì phước đâu có coi được đâu chỉ có ờ, vợ phước đi vô thôi phước ở ngoài mà em xin một phần hẻm 70 Đề Thám gần bờ hồ Ok vậy em ra đầu hẻm 72 Đề Thám đi nha Em Duy Trần Dạ rất cảm ơn ạ à. Rất có đọc hết trơn đó nha Cô chú anh chị y có người chỉ vô Phương Châu có đĩa luôn kìa với lại sẵn à, hỏi cho Phước hỏi là cái giá là nhiêu luôn á để về biết mượn tiền góp đi ờ, dắt bả đi uh, siêu âm mượn dây nợ sẵn chiến rồi siêu âm xong rồi đi uh, Bình Dương luôn coi có <laughs> coi mặt con trong đi bình dương luôn bố em mẩm anh thận lên em nói chuyện hoàng thì cũng có địa chỗ ăn cư bị phong tỏa mà thì đầu chợ đó mình tới đó kêu bạn nó ra cái bạn nào ra ngay chỗ chốt phong tỏa ngay chỗ chợ ăn cư đi nha mình vô không có được đó nha tới đây à chị tôi vậy trăm ra trăm hai kiếm cỡ bạc 60 mươi, trăm ra bạc 60 là coi trăm trăm sáu hả tới cuối tháng trả lại triệu siêu siêu âm này vì mình là cái gì siêu âm gì mà ra 50 chai ghê vậy để bắt chạy chốt luôn <laughs> bạn nào ở chỗ ờ, an cư nè bạn ra cái chốt ngoài đây đi nha bạn cái chợ trong kia ngày đây có chốt mình vô không có được bạn ơi bạn nào đó có ra không vậy qua giãn cách mới đi uh, lợn chừng nào mà hết dịch rồi mới đi chứ đang dịch thì ờ, cũng không có đi cũng không dám đi à hay nói đâu vậy Dạ mấy gài ờ, vợ em ở khám ở bệnh viện 30 tháng 4 Bệnh viện phụ sản 30 tháng 4 Mấy gài là đi theo chỉ định của bác sĩ thôi ok các bạn cứ việc nhắn tin lên trang nha anh em mình về sẽ tham khảo lấy một phần cho các bạn đó ra hả ờ kìa ra cà tốt đẳng kìa ô đẳng đâu đâu tốt đẳng sao mình mình đâu có vô được Đấy. quắt bả lại đây đi chứ ờ, mình đâu có lại đẳng được dạ em vợ em mới gành là bác sĩ nào khám em không có gành nữa tại <laughs> em không biết coi luôn về vợ chỉ em coi với lại em không để ý tên bác sĩ em cứ nhìn vô bé không à rồi ra lấy giùm em nha để đi đó gì tiếc rồi sao ạ à? chị với bé đó là cái gì của nhau vậy là hai mẹ con hả giờ mẹ chồng dâu mà xin ờ, hai phần em em gửi cho một phần một à cho cái bé đó còn kia thì mình ờ, tự mình lo nha mẹ chồng nàng dâu hay mẹ con qua 72 đề thám đi anh ai ai xin anh hai cái trứng nữa đường đề à, đường à, đường đề thám là đường nào? Đi đường này phải không? Đi đường nào? 72 đề thám. Chỗ bữa anh siêu âm 4D không gian 3 chiều đẳng cấp thế giới hạng VIP giá 50 chai rồi thôi khỏi luôn đi em ơi để nào đẻ xong rồi ra coi luôn chỗ rồi <laughs> nghe nó siêu âm 50 chai cái thôi đợi đẻ luôn đi trước sao cũng thấy ờ, trước sau cũng thấy rồi ờ, kệ đi đều thời gian hơi lâu biết xíu thôi ừ. 50 triệu biết nhiều hộp sữa dòng nào đã sữa hơn năm á để 50 chai đó mua gạo không có lý tìm được một mũi rồi nha bạn luôn heo tháng sau đi ờ, tìm ờ, uống ván gì đó uống uống gì uốn ván uốn ván mình phải à, đánh à, đánh vần cho nó đúng chuẩn uốn ván yeah. <laughs> Đây, dạ. quẹo qua đại thám rồi nè bảy mươi hai đề thám bảy mươi hai đề thám coi xuống nhà 102 rồi 72 xích nặng đây như màn nhện luôn <coughs> cái chỗ đường xéo xéo à 72 đầy thám bên tay phải á có vào Trần Nam Phú cho em xin mực phần rau cho chị em nha anh mới bị phong tỏa giải mặt tiền sáng nay rồi sau khi đọc xong cái à, bình luận của bạn và anh đã rút ra một cái à, quyết định là có gì ăn nấy đi em mới phong tỏa buổi sáng à buổi chiều thèm gao rồi gán nhịn thêm vài bữa nữa đi tới chừng nào mà không còn lương thực luôn á thì anh sẽ vô cho gạo luôn trứng mì rồi luôn rồi kèm theo rau luôn chứ anh đâu có chạy lên chảnh mà cho à, bịch rau kèm bán trước kìa bán trước kìa bán trước 72 kìa này phải không? Đây phải không em trai? Dạ. Nick Facebook là gì? Vi Trần. Vi Trần hả? Rồi em Nguyễn Phương ra đầu hẻm 33 luôn đi nha em. đầy thám luôn đi nha. Ra liền đi nha em. Anh tới luôn rồi nè, anh chạy thẳng liền là tới luôn á. Bạn bong bóng ra đầu hẻm 74 đi nha chơi trong phương châu siêu âm cũng tốt mà bạn à, bong bóng ra đầu hẻm 74 à, luôn nha mình sẽ rồi ok em okay. chúc em ngon miệng nói chung là giờ tôi thấy người ta đi phương châu nhiều bạn 33 đề thám ra luôn đi nha bạn rồi em uh, 70 uh, 74 em bong bóng gì á bong bóng bập bồng gì đó mẹ đi lấy chồng con ở với ai đó Em thèm thịt quá anh ơi Có thịt anh nè ăn không em Giờ anh không còn gì chứ Anh chỉ còn thịt anh không à Nhưng mà thịt anh giờ thì nó chắc nó cũng còn có xương không à Với da không à Còn em thịt mỡ là không Hồi trước hai tháng trước thì anh còn cơ nha Giờ thì anh chỉ còn là Giống như là giờ là nó nó không còn còn xí quách không á chia ừ, thịt toàn được 33 đây em Nguyễn Phương ở hẻm 33 ra giùm anh nha em có có Nguyễn Phương lấy à, cho bạn ấy một phần hay gì một phần để ngay đầu hẻm đó đi để ngay đầu hẻm bạn ấy ra tới không 哇，太爱。 em bong bóng ra luôn đi nha em anh ờ, ra chỗ này xong anh bọc về đường lý tự trọng rồi anh bọc qua trần gì rồi anh bọc lên em á bọc qua gì bọc qua lý tự trọng đúng rồi, rồi ôm cua ôm cua về 30 tháng 4 rồi qua hẻm em á hẻm 17 Trần Hoàng Na hẻm 17 Trần Hoàng Na nãy mới cho rồi cái bẹp bạn kia rồi chắc vô thông báo nè bạn này mới quay lên xin nè cái tình trạng bây giờ á là Phước thấy ngộ vậy nè Hôm trước mới cho hẻm ờ, chẳng hạn như là hẻm 38, 34 nha Cho hai phần hay một phần Qua ngày hôm sau là một nick Facebook khác cũng lên xin ngay hẻm đó nữa Cho ngày hẻm đó nữa, qua ngày hôm sau Facebook khác lên nữa cho hẻm đó nữa Giống như cái ờ, cái dạng giống như là cho xong rồi về đồn Ừ mấy bạn ơi Ta mới nhận được quà của anh Phước nè Về nhắn tin lên cái Facebook đi ngày nào cũng livestream ổng cho độ chứ á Mà nhắn tin mày xin đi chạy muốn dảnh cái giò luôn tuột cái quần luôn vậy rồi ok ra phải không giống như hẻm 17 nãy cũng mới cho bạn kia xong cái giờ quay lại bạn đó xin nghe hẻm 17 Trần Hoàng Na nữa tất nhiên cái câu chuyện đó đây á là bạn này về chỉ bạn kia lên đón đi coi livestream đi rồi ổng sẽ cho đó xin đi nhắn liên tục nhưng mà các bạn đã quên một điều là Phước đã qua đi qua cái tour bữa nay rồi là Phước sẽ không có dòng lại trường hợp nếu mà Phước dòng lại thì cũng mấy ngày sau Phước có dòng lại cái hẻm đó để tránh trường hợp một bạn nhận hai lần mấy bữa trước đó cô chú anh chị thấy Phước cho hẻm 38 hẻm 58 34 đó là qua ngày sau 38 58 34 xin liên tục ông mình có làm sao thì nói vậy thôi thì câu chuyện đó là vậy nè điển hình là hẻm 74 nè hẻm 74 34 nè là cái hẻm hôm qua của em Đô Võ hôm qua đã sinh ở cái hẻm 74 này xích thẳng là thẳng đẳng luôn anh thẳng đẳng ba tháng tư là một bạn là đô đi võ đã xin ở cái cái hẻm này và mấy bữa gài đâu có ai xin ở hẻm đó đâu cái mới hôm qua vừa cho xong bữa nay lại có người xin ở ngay hẻm 74 nữa bạn bồng bông lại xin ngay hẻm 74 đó nữa nhưng mà bạn bồng bông này là phước đế nha không có bình luận trên phước rất là nhiều nay nha bữa nay á, là mới bình luận nha và xin nha thì tức câu chuyện đó là cái bạn kia về nói lại cho bạn này truyền miệng nhau thì xin thì không có sao phước sẽ quay lại tiện đường phước sẽ quay nhưng mà mình để ý dùm phước một cái đừng có hai người cu chung một phòng rồi xong rồi hai người đại diện ra nhận hay là gì đó nó kỳ dữ lắm luôn điển hình như mình khác phòng thì ok nhưng mà nếu mà phước đã qua rồi thì mấy ngày sau tại bạn này tiện đường nè vậy tại sao bữa nay quay lại đây để phước cho cô cô chú anh chị mình biết cái câu chuyện nó như vậy trường thanh này 24 mà nè giống như là em xin ở dạ. hãng 577 30 tháng 4 nè nè em 74 nữa nè 577 là hôm qua Phước mới ghé cái bẹp luôn Anh ơi nói anh Khanh em 74 nha Ai là bồng bông Ủa là cô hả Chứ không phải người nữ hay sao vậy đó hả rồi chú kia tên gì con cô 9 tuổi hả dạ gửi hai phần cho cô chú luôn đi tại đây tại đây có bán xôi gà luôn cái gì ai đây đây nè tiếp tục vừa ghé lại đây là một cái uh, bà cụ tóc bạc sẽ chạy lại và xin tiếp nè đó xích hẹn thấy chưa phúc đâu nói dốc à, lại nói chuyện chơi nha sao cô đói quá hả rồi mấy bữa gà cho mấy lần liên tục rồi ăn cách nào mà hết vậy là chưa cho lần nào luôn hả đồng ý có rồi rồi con, gì, rồi cái gì đối quá rồi thằng, à. thằng bé thằng rồi có nhóm nào cho nữa không không rồi giờ nó dốc con con không cho nữa thằng lữ long hiếu nó cho gửi clip con nè thôi thôi hỏi gì được rồi dạ dạ hỏi gì được rồi bà không con hỏi là có xe thằng em con cho chưa tại xe thằng em con nó cũng đi cùng với con mà tại vì nó đi xe trắng rồi ok bữa nay con cho con một lần nữa nghe nhớ nha rồi đừng sau đừng có gặp xe con mà chạy theo nữa nha nếu mà muốn xin á mình một khoảng một tuần sau hay gì mình hết xin chứ gì đâu mà mới ngày nào mà cô cũng chạy theo cô xin hết trơn tại tôi có hai đứa con đứa thì ở bình thủy cách ly tôi phải cổ gạo đem lên cho nó mà tôi đói tôi nói về cái chú vậy đó còn đứa thì nó ở dưới đằng cây me mà nó khổ nó cách ly nữa thành ra tôi chia sẻ tôi có hai hoàng nhạo tôi chia hai đứa con tôi nhịn đói rồi rồi cái phần mà của cái phần rồi rồi rồi rồi cái phần mà của bạn hiếu cho cô đâu với mấy nhóm từ thiện khác kia cho cô đâu không biết hả nói chung là có tại con có coi clip rồi hết trơn à nhưng mà thôi bữa nay con gửi cô con gửi cô sẽ là 10 kg gạo luôn nha để cho cô ăn nha con cô cô đã gửi hết rồi thì tất nhiên là đừng cái dùng cái lý do mà đem cho con cô nữa nha con sẽ gửi cô gửi cho cô 10 kg gạo luôn đi tại vì tôi chia sẻ con tôi ở bên trên Bình Thủy dạ dạ ok phải cộ gạo lên bánh cho con tôi ăn mà giờ tôi đói tôi mới xin chú đó chú cứ dạ, dạ dạ ok vậy con gửi cô gửi cho cô thêm hai bịch gạo luôn gửi cho cô hai phần luôn á ai ở trên quận hả ở trên quận đã có có đây có ở trên quận đã xuống phát cho cô nữa rồi đó có có một thông tin nữa nè thôi vậy được được rồi thôi được rồi để đi con phan phan được rồi không không không bây giờ con gửi cho cô là con vẫn gửi cho cô cho cô một à, cho cô bao gạo đi bên quận mới gửi cho cô cái bẹp đồ nữa đó rồi cho tiền cô nữa đó mà cô nói như vậy nói chung là vòng vòng đây tôi con biết hết trơn à đừng có chạy theo xe con nữa nha rồi bây giờ con cho cái nữa lần nữa không chạy theo xe nữa nha ừ. lấy cho cô thêm một bao gạo nữa đi là chú nói chục ký thì mang ơn không không không sao chứ để như vậy cho cô biết là con để như vậy cô nhớ nha bên quận cũng mới cho cô xong nữa đó cho mà cho tiền luôn á nhưng mà thật sự ra dùng nước mắt như vậy thì nếu mà cô chú anh chị nhìn vô thì nói ừ không đáng bao nhiêu tiền thì cứ gửi cô đi gửi cô đi kệ ai uh, sẽ tham ai lấy thì sẽ mang tội nhưng mà cái câu chuyện ở đây á, là rất là nhiều nhóm cho nhưng mà cứ vậy hôm nay là phước kệ bấm bụng cho cô một lần nữa để cho hôm sau nếu mà cô chú anh chị xem livestream nha nếu mà chẳng hạn như thấy thì phước sẽ quảnh mặt và phước đi thì khúc đó đừng có trách là phước làm sao mà vô tình đúng rồi phước biết bài diễn mà những ờ, bà thì bà nước mắt là chảy hoài luôn rất là lẹ thấy cũng tội nghiệp cũng thương thiệt nhưng mà không thật rồi đâu quý vị ơi cuộc sống nhưng mà hôm hôm sau nè thấy chạy ngang cũng sẽ chạy theo sinh nữa đó bữa nay là một tây tháng 9 nha đầu thôi dòng về được mẫu thân đi anh ý ý mà nói gì vẫn dứt quyết lại đòi thêm 5 kg gạo nữa mới chịu nha nói 10 kg mà lỡ cho có 5 kg là không chịu đó là phải đòi thêm nữa à, đã không trình đi thuốc cái clip của Lữ Long bên kia các bạn xem thì các bạn sẽ biết nha bên đội cứu nạn á, cũng có ờ, gửi cho bà nữa nha rồi bên quận thì cũng đã cho nha cho tiền luôn nha nói chung là bà thì ở ngoài đó thì nghe Nguyễn Kim đó thì rất là nổi tiếng rồi cô chú anh chị đi ngang qua lợi hoài ở tại Cần Thơ sẽ rất là biết về bà với à, chắc cô chú anh chị ở Cần Thơ cũng sẽ biết thêm một cái hoàn cảnh của một ông cụ bán vé số ngay tại Nguyễn Kim luôn sẵn hôm nay Phước tâm sự cô chú anh chị luôn nha nếu mà các ông cụ mà hay có tâm sự về cuộc đời mà chín mươi mấy tuổi mà có một người con gái tâm thần đó nếu mà cô chú anh chị gặp ông ông thì mình cho đồ ăn ông thôi đừng có cho tiền và cũng đừng có cho gạo mì gì trơn á tại vì thật ra là ông bán vì đam mê bán ở nhà buồn chứ ông không có khổ gì hết trơn á ở nhà ông là ở nhà lầu nha và đồ đạc nhà hàng ngày có con con cái của ông thì vẫn lo cho ông con cháu vẫn lo chứ không phải là không lo nhưng mà tại vì ông nhớ cái người con gái bị tâm thần đó rồi ông ra ngoài ngồi bán vé số vậy thôi mình đi ngang qua mình chỉ cho ông là à, đồ ăn thôi đừng có cho mà chẳng hạn như tiền hay là những cái mà gạo này kia nhiều quá vì ông cũng vẫn nhận được sự trợ cấp của từ địa phương nói chung những hoàn cảnh vòng vòng ở Thơ này Phước biết hết trơn à cái ông cụ mà ngồi ngay chỗ công viên đó ngồi mà già đó mà chín mươi mấy tuổi đó hàng ngày thì có cháu ông ra đưa đưa đưa đưa đi và rước về để khi ông bán cái số mà ai xin ai xin nhiều lần có cho đâu nói bà cụ thấy không biết ngay mà có có có bạn sẽ lên nói là bà cụ đã xin phước nhiều lần mà chưa có có cho đâu nói chung á khi mình không biết gì mới xem livestream lần đầu thì thôi mình cứ việc theo dõi thôi mình đừng có nói cái gì hết trơn á các bạn có thể nói với bất cứ livestream của ai ai cũng có thể là sẽ bỏ qua cho các bạn hay là nhịn hay là còn phước là phước sẽ giải thích lại cho các bạn hiểu là cái câu chuyện nó như thế nào không phải ông cụ ngồi xe lăn nha em ông cụ ờ, ông cụ mà có cầm cây gậy á cụ già già mà chín mấy tuổi á đúng rồi bạn hiếu đặng 4 giờ ông ra siêu thị nguyễn kim ông cụ ông ừ. cụ đó thì ở cần thơ mình rất là nổi tiếng luôn nha các bài báo khác các gì báo trang báo đều uh, đưa lên rất là nhiều còn à, các bạn mà lên mà nói bà cụ đó là Phước chưa từng cho thì các bạn không biết về câu chuyện thì thôi Phước đã từng cho tiền cho mấy lần luôn rồi cho từ hẻm này qua hẻm kia luôn nữa rồi thì thôi mình cứ việc xem thôi đừng có phán Nguyễn Phước nói sai rồi làm từ thiện quay clip ai cũng xem và ai cũng ờ, xin vì khổ hẻm 17 chị xin thì giờ cũng có ai suối ai cho con sao đừng nói dạ rồi ok vậy em mang tội nha chị Út Nguyễn và cách tốt nhất thì uh, em sẽ giải quyết chị một cách rất là nhẹ nhàng em sẽ uh, đè vào một cái cái bình luận của chị sau đó là nó hiện lên cái bảng là chặn Út Anh Nguyễn em sẽ bấm vô một cái bụp xong là lóc đó đơn giản không rất là nhanh gọn để khỏi trả lời chị nữa để chị khỏi lên chị nói là không có tâm này không có tâm kia người ta khổ người ta sinh dạ tâm em là tâm nhan chị không biết gì chân lên cậu phím chặn cho lẹ đúng rồi cái cụ đó là có lần anh cho 200k sau đó thì cụ vào trong chỗ Nguyễn Kim cụ lôi cái chị nào ra xin đó bữa hổm Phước cho cái khu chạy thận đó khu chạy thận đợt sau Phước ghé lại Phước gửi 5 thùng sữa rồi gửi cho thêm một triệu cho hai mẹ con kia nữa đó nói chung là mình à, làm gì thì cái lương tâm mình biết và những cô chú anh chị đã từng theo dõi mình biết còn ai mới vô xem thì không biết thì thôi mình cứ việc theo dõi từ từ để mình hiểu câu chuyện gì mà lại vũ ờ, cái bà đó nhậu gì nhậu lại mới lạ ra những người mà họ không biết á, mình cố giải thích mấy họ cũng không hiểu đâu nên cách tốt nhất bây giờ cách cách mà để phước giải quyết đơn giản là lóc chặn lẹ xong Ủa giờ Nguyễn Cường nói dài Giờ thì mình về à, à, Nguyễn Văn Cường nói dài nha Hồi nãy giờ không có nói địa chỉ vị trí luôn Bởi bác Tài cứ chạy luôn Bác Tài cứ chạy hoài luôn Chạy hồi em lên tới Nguyễn Trường Thanh luôn <laughs> chạy hồi lên tới Nguyễn Trường Thanh luôn cô chú anh chị xem cái livestream trước đó có thấy không người ta khổ đừng đừng có nói câu mà người ta khổ người ta mới sinh nó sẽ có những người khổ thiệt và những người tham như nãy chỗ hẻm 29 Ngô Đức Kế đó cũng đang khổ mẹ nằm một chỗ vô một đống gạo luôn gạo còn nhiều hơn trên xe Phước hiện tại nữa <laughs> đúng rồi đó gạo giờ hiện tại là nếu tính ra là nhiều hơn mình trên xe đó nãy giờ mình phát muốn sạch gạo rồi đó tôi về nhà mẹ tôi hỏi ủa đi cho ngay kho gạo hả dơ gạo bạn là à, cô Lan Trương ở Nguyễn Chi Phương nè quên hên quá mấy gà con chạy về Nguyễn Chi Phương cô ra đi cô Lan Trương ở bên ngay chỗ Vinmart Nguyễn Chi Phương phải không tự nhiên đâu giúp cái thấy cái bình luận của cô nè cô ra đi ạ à. dạ bạn à, thì Trinh hay Thị Trinh gì vừa nếu mà qua dịch là Phước sẽ giảm chỉ thị nếu mà đi được là Phước sẽ ghé thăm ngoài gãy nha ngoại thì tình hình bây giờ thì chắc là vẫn còn khỏe tại vì nếu mà không khỏe là cô bảy đã điện cho Phước rồi mấy gài bớt lobo cũng không có điện hỏi ừ. à, Gia Khang hẻm 29 Ngô Kế là anh Phước nhớ hoài luôn không anh sẽ chích một cái đoạn clip ngắn rồi sáng mai anh, anh đăng tiếp đây là chỉ ghi bốn chữ thôi tình hình chung gì ba chữ mà ai muốn hiểu gì đó hiểu để nữa các bạn mà biết mà né ra né cái nhà đó nha chứ thật sự ra cũng còn nhiều khổ tại khu đó cô uh, Lan Trương gì ra dùm con nha cô ngay chỗ Vinmart á dạ dạ dạ cô ra dùm con hả à. thư lê rồi xin đi theo nè à, di dạ. thư lê rồi xin đi theo anh cho cho em đi theo giúp bà con khăn em em có gạo em phát cho bà con em hùng gạo hả em thư lê không giờ anh là đâu anh là chỉ có cầm cái máy điện thoại thôi anh đâu có biết gì đâu mà mọi quyền quyết định là do anh em mà dám đi chung xe ưu tiên là chưa chồng chưa con là cái việc <laughs> à, Di nói là ưu tiên là chưa ai mà chưa chồng chưa con thì cứ việc nha nhớ đi test rồi nha và đặc biệt là không có nằm trong khu phong tỏa dùng xanh dùng siết gì chứ nha nói chung ở ngoài mặt tiền ừ. vậy ờ. <laughs> ở ờ. ngoài giống như vậy đời ừ. ngoài mặt tiền ngoài mặt tiền những cái nha nhà đừng có dây có anh đang hết gạo đó em thư lê dạo này nhóm anh giờ nó bèo như cái con mèo vậy nhóm anh giờ khổ dữ lắm rồi bèo hơn cho anh bèo, bèo nữa <laughs> nếu mà là phát được ngày mai nữa là bữa mốt là gạo chỉ còn có còn nói thật ra là cái kho còn chỉ có bảy trăm rưỡi thôi đó mình thì có làm sao nói vậy thôi nói để biết còn mấy cái mì trứng sữa thì biết hết trơn rồi biết ngày mà tại chọn nhiệm treo em muốn tốt cho anh đó ừ. em nói với anh đấy tại sao em sợ anh ế với mà làm sao đồ làm sao <laughs> làm sao cô Lan Trương rồi em uh, Nguyễn Kim Thảo ra luôn nha à, cho em một phần nghe quỹ ban An Khánh ra luôn nha em uh, Nguyễn uh, <laughs> Nguyễn Kim Thảo em ra dùm anh luôn nha quỹ ban An Khánh đó <laughs> gì hai anh chơi bd hả gì nè cô chú anh chị thấy gì nó đứng kế anh anh thuận không vịnh thuận nhân nít vậy bởi vì em đâu giờ dám đứng cái gì trời ơi khổ mà hết nước uống luôn rồi à. khổ quá cô chú anh chị ơi khổ tới nỗi không còn miếng nước uống luôn em Nguyễn Kim Thảo ra nha chữa mà chưa chồng được không phải gì Di ơi, có chị chỉ hỏi cưng là chỉ có chữa mà chưa có chồng được không? <laughs> chưa chồng chưa chưa chồng chưa con thì đúng rồi có chữa là chưa có chính thức ờ, chỉ có là mới là chưa có đẻ muôn châu tặng nghé Chào em. Nữa về tao được rồi mày. được em hùng đi em anh còn bảy trăm rưỡi ngày mai anh phát 500 năm trăm ờ, kg nữa mốt là em hùng 200 kg vô nữa là mình được bốn trăm rưỡi anh sẽ mua thêm 50 kg nữa là năm ờ, năm trăm là mình phải phát được thêm một ngày nữa là được hai ngày nữa góp gió thành bảo cái gì ai gu mà có chữa mà chưa có chồng á hả là gu thành hả gu cưng hả bữa nay ra bến xe buýt ngủ nữa chắc cứu luôn <laughs> bao hàng luôn dạ cô lấy đi cô Cô lấy đi cô Gửi cho cô thêm phần rau nữa đi cho em một à, phần hẻm à, hẻm chính là bánh viên thạnh hẻm chính là bánh viên thạnh trong kia phải không rồi em à, lâm nguyễn ra luôn đi nha em bạn ở ờ, mé bên đây anh sẽ ôm cua về đó nha bạn uh, gì nè bạn uh, kim thảo nguyễn ờ uh, gì đó ra luôn đi ạ à. chỗ quỹ ban an khánh đó ra luôn nha em dạ, ừ em thư lê vậy em hùng hai tấn gạo đi em còn mì là anh anh lo cho mì mì chao trứng đồ á với lại à, rau củ anh lo cho giờ anh đang thiếu gạo thôi anh tính bán anh đuối dữ lắm rồi gì anh tính bán em thầy hả không bán đại đi hai tấn gạo bán gì cho em hai tấn gạo luôn đó em thư lê ơi mà nhưng mà em đó còn có 200 kg à phụ phí khuyến mãi thêm bonus thêm thằng đầu bếp làm đồ ăn ngon ủy ban thắng nhưng mà trước khi đi em test nha em em test uh, trước nha đây em ờ, Nguyễn Kim Thảo em Nguyễn Kim Thảo phải không rồi ok gửi cho em mấy hai bịch gạo luôn đi bịch gạo với ờ, phần mì trứng với hai phần rau củ luôn đi vé cua chót nó rồi thấy rồi anh rồi chán chết dạ. rồi ok cảm ơn cảm ơn mấy anh em đây nè anh ngồi trên dạ. anh ngồi anh quay anh xạo xạo không à chứ không có làm được gì chứ thấy không thấy anh em tự ginh rồi thấy không cực khổ đó là anh Di đó em ai đầu của tim luôn à ừ anh chín cho năm phút chín Trần Nam Phú Lâm Nguyễn nha Vậy chắc cũng đi tới đó được nè Ở trong bế Thằng này dắt độ không Như vậy 131B An Khánh này nè Là cái bạn này là ở đâu nè ta 131B An Khánh Gần, gần. À gần hẻm lò mổ hả Ok nha em gia bảo em ra luôn đi nha em em ra đứng ngoài đường nha em đứng ngoài đường thôi nha đừng có cầm theo cái nón bảo hiểm giùm anh cái nha có công sợ người ta hiểu lầm lắm em đi ra ngoài em đứng ngoài đường thôi rồi anh đi ngang anh sẽ gửi nói gì thôi chứ anh nói chuyện cho vui nha đừng có hiểu lầm đồ rồi nghĩ anh nói chuyện này chuyện kia sầm sàm bậy bạ nha cho đi thì cho cũng rồi thôi thì đó nhiều người lên bị chửi nữa cho người ta người ta khổ người ta xin người ta cho mà nói chuyện vậy đó không tại bạn ấy hùng hùng gạo mà bạn ấy nói là em em nghĩ đi anh đang hết gạo anh đang hết tiền giờ anh khổ muốn chết rồi giờ người ta cho rồi người ta cho giờ anh nói ai cho anh hai tấn gạo đi thiệt anh đi rước hàng ngày liền luôn á giờ anh đang không còn ờ, kinh phí nữa giờ chỉ còn có cái nịch không nè đã nói là giờ gạo à, gì nè à, trứng thì Phước đã mới mua hồi sáng rồi sáng mới nhập là bốn mươi mấy triệu là trong đó có mì luôn rồi nè trứng nè gạo thì mình có thể mua hàng ngày tại ngày cũng có triệu mấy hai triệu tiền gạo đó còn đỡ hơn là bây giờ gạo gạo mới là cái quan trọng nè thì ai cho gạo thì giờ ta đòi đi phát chung thì tất nhiên nếu đó người đó mình coi như là mạnh thường quân thì người ta muốn đòi đi phát chung thì ok cứ test đồ đầy đủ thì mình giờ mình đi chung thôi điều đó chứng tỏ là mạnh thường quân người ta muốn đi phát trực tiếp thì ok sẵn sàng đi chứ có gì đâu đúng không đúng không cô chú anh chị gì á mới kéo xuống anh kéo lên vô trần nam phú chứ giờ mà anh quân ta nói ta sẽ tài trợ và ta xin đi phát còn giờ mình đang thiếu nữa đang thiếu gạo nữa lẽ giờ nói không đang lúc khổ muốn chết xin có người ta cho mừng muốn chết vậy hai tấn gạo nha em anh thư bán gì luôn <laughs> có kèm bonus luôn à, xin lỗi em ơi <laughs> giờ à. chứ giờ em còn được có bảy trăm rưỡi à ngày em chỉ cho được có 500 kg thôi em sẽ tiết kiệm lại 500 kg là trăm phần không ấy nhín nhín thêm xíu đi ăn ba tấn rồi gì đó lên được xíu nữa hả ừ. đây em chai này à, cái gì đó ờ à. kia em chai đó đứng xa xa đừng này gia bảo phải không không gia bảo bên kia ờ gia bảo bên kia hả gia bảo ờ, bên lò mổ hả chưa tới lò mổ hẻm 50 Trần Hoàng Na bạn Tú lưu đó bạn để lại số điện thoại nha có gì mai có duyên thì anh đi ngang qua anh sẽ gửi nha mọi người cứ để tên đường tên hẻm sau đó thì ờ, để số điện thoại cầm cặp bên chứ rồi ok đi luôn anh ơi đi luôn em 51 thẳng tới anh ơi đấy bán anh Thận cho bà luôn heo ờ, nhiều tấn kìa gì kìa anh Thận ha có hộp bánh trung thu mà nãy giờ ừ, ừ gù chưa xong nữa nè nó chiếm tấn gạo anh thận anh tự ra giá mình luôn bao nhiêu tấn gạo nói chung anh hàng vô giá nghe hàng vô giá <laughs> anh thận là hàng vô giá rồi anh gì anh ở vậy mẹ anh nuôi anh à anh thận đã quyết định ở ờ, ế tới già luôn con gái thèm chơi gì đó liễu liêu liêu liễu liêu liễu <laughs> chói chói cái nhà bầu ơi bầu em ở gần ủa ơi. gia bảo ở gần khu đại ngân nè nếu mà em ở gần khu đại ngân vậy thì em giờ em lội lại đầu khu đại ngân luôn đi em gia bảo gia bảo lại đâu nè để biết nè anh đang chạy qua em nè 1,50 đồng khởi nhà hàng Á Châu Rồi về lại đầu à, đầu à, khuôn cư Đại Ngân luôn nha em Bạn à, bên Đồng Khởi đó Lưu lại bạn Đồng Khởi đó mai cho Anh Thận sinh năm 1987 nha Còn nhiêu tuổi thì ai muốn cho nhiêu đó cho 35, 34, 36 gì đó Vòng vòng không hả? Phải uh, nhà nghe Châu Này, 50 đồng khởi mà. Ừ. Ờ, 50 đồng khởi <coughs> Em Ngọc Yến nè, em sinh viên ở cầu Cái Răng cho em xin Cầu Cái Răng mà em có qua cầu chưa hay là còn mé cầu bên đây? Thận 85 tuổi Thận 85 tuổi <laughs> <laughs> già quá rồi ông thận ông thận ơi ông thận già quá rồi ông ơi ok nha em tú luôn ngày mai nhớ canh điện thoại nha ngày mai anh sẽ alo đó vợ anh alo chứ không phải anh anh thì đón live live stream anh sẽ lên anh uh, uh, em dẫn đường chỉ dạ, đường cho anh dạ, quẹo vô luôn anh ờ, để cho bạn gia bảo vòng về đại ngân rồi nha em gia bảo nếu mà em biết cái chỗ của anh thì em vô luôn nha anh có để phần trong đây nha vô ngay cái ổ luôn nha gia bảo dạ, dạ. chú để trước đi có gì con chút về con lấy đi uh, làm dễ em chị ngôn dạ, Rồi sao? Vậy ờ, rồi rồi, sao đâu chứ, rộng không á. đây tức là trong ờ, livestream á rồi bà hai hai tấn gạo nha anh thư ơi lê cái gì lê. à thư lê thư lê hai tấn gạo nha em thư lê hôm nay sao đầu con này lại đây à hôm nay sao có chiếc container này đậu ngay cái ổ mình bán bán ờ, bán uh, Di hai tấn gạo Hệ chịu gắn đi cưng ơi Vì sự nghiệp à, Vì sự nghiệp à, <laughs> Vì à, giúp đỡ mọi người Hình nhỉnh lên 3 tấn rồi Nhỉnh <laughs> nhỉnh lên 3 tấn không <laughs> bạn gia bảo qua tới cái chỗ ổ mình luôn nha vô khu đại ngân rồi các bạn rồi bạn chạy vô ngay đường bạn lội qua đường số 2 đi cuối đường nha ngay chỗ đại ngân phút nha ngay đây đây phước châu cô chú anh chị xem hết gạo thiệt rồi không có nói dốc mày gom hết cái kho <laughs> lên chiếc còng đi mới mua chiếc còng mới mua chiếc còng luôn mai nó dồn nữa chứ nè hết gạo thiệt rồi hết gạo thiệt rồi nè ở đây là còn là chắc khẩu khoảng ờ, hai trăm mấy ký nè ở trong đây là còn có 10 bao 50 thôi trời ơi đâu nó dốc nè thấy không 10 bao 50 1 2 3 4 1 2 3 4 10 bao 50 là 500 kg 500 ký với ờ, ở đây đóng này nữa là bảy trăm rưỡi ngày mai thì các bạn nữ sẽ ngồi vô vô từng bao vậy nè để cho mọi người uh, uh, sớt ra cho bà con còn trứng này là mới về hôm nay đó thấy không trứng này thì có rồi mì thì ở đây còn với lại ngày mai về thêm uh, ờ, 500 thùng nữa là dư sức phát rồi chao thì cũng còn luôn nè đó mình là có sao nói vậy thôi đó chao bên đây còn nè thấy không một cần xé vậy là gần cả trăm một trăm hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm với bên kia nó là sáu trăm trao đó sáu trăm trao dư xuất phát phải không thiếu gạo thôi thư lê hai tấn gạo nữa nha em ơi giờ chỉ xin uh, gạo thôi rồi thôi vậy ờ, phước uh, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha em cổ quá mấy anh khổ quá ba tấn à ba tấn 3 tấn 3 tấn nha 3 tấn nha Thư đây 3 tấn nha 3 tấn. bye bye bạn gặp lại 3 tấn nha, nhắc lại là 3 tấn